cô có một bảng đơn vị đo độ dài. Trong bảng đơn vị đo độ dài, cô sẽ có, ở đây là đơn vị mét. Sẽ có những đơn vị lớn hơn mét và những đơn vị bé hơn mét. Vậy những đơn vị nào lớn hơn mét? Lớn hơn mét bao gồm km, hectomet, decamet là những đơn vị đo độ dài lớn hơn đơn vị mét. Bé hơn đơn vị mét ở đây chính là decimet cm và mm. Tất cả các đơn vị đo độ dài này các con đều được học rồi và hôm nay thì chúng mình cùng nhau ôn lại kiến thức và tìm hiểu kiến thức về bảng đơn vị đo độ dài này nhé. Các con hãy quan sát km so với hectomet thì nó sẽ như thế nào? Cô có 1 km. 1 km thì sẽ bằng bao nhiêu hectomet? Nó sẽ bằng 10 hectomet và nó sẽ bằng 100 để cả mét. Còn đối với mét thì nó bằng bao nhiêu? Nó sẽ bằng 1.000 mét đấy các con ạ. À. Đơn vị lớn nhất đo độ dài chính là đơn vị km ở trong bảng đơn vị đo độ dài này nhé. Sau km sẽ là hectomet. 1 hectomet thì sẽ bằng 10 dm. Và bằng gì nữa nào? Bằng 100 m. 1 dm thì nó sẽ bằng 10 mét cô đã tìm hiểu xong ba đơn vị đo độ dài lớn hơn mét là km, hectomet, decamet. Các con thấy hai đơn vị đứng liền nhau, chúng cũng hơn kém nhau là 10 lần đấy các con ạ. À. Chúng mình cùng sang đến đơn vị bé hơn mét. Các con sẽ nhìn thấy ở đây 1 mét thì bằng 10 dm, bằng 100 cm và bằng 1000 mm. Bây giờ dm thì sẽ sao? 1 dm thì nó sẽ bằng 10cm, tức là so với đơn vị liền kề với nó và bằng 100mm.